Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba, đó là về tính chất hóa học của anh tinh bột kem nhé. Thông tin đầu tiên đó là về phản thủy phân chúng ta phải nhắc đến đã. Các bạn nhớ cho thầy này, đối với các nhóm carbohydrate ấy thì chúng ta có là gì ạ? À chúng ta có monosaccharide đúng không? Monosaccharide. Chúng ta có disaccharide. Và ngày nay chúng ta học về polysaccharide. Với monosaccharide các bạn nhớ cho thầy nhé Nó làm sao? Nó không bị thủy phân Đúng chưa? Nó không bị thủy phân Anh này là không bị thủy phân Còn với hai anh đi saccharide và polysaccharide này thì nó bị thủy phân, rõ chưa? Đấy, hai này nó bị thủy phân. Và môi trường thủy phân đây nó phải là môi trường H cộng hoặc là xúc tác phải là enzyme, các em nhớ chưa? Chứ không phải là xúc tác OH trừ đâu, các em nhé. Đấy, môi trường là H cộng hoặc là enzyme. Rồi. Thế với disaccharide thì chúng ta học hai anh đó là gì? Đó là saccharose. Saccharose và anh maltose. Với sát cao thì nó tạo từ hai gốc đúng không? Một phân tử tạo từ hai gốc đó là gốc alpha glucose và beta fructose. Vậy thì khi thủy phân nó sẽ sinh ra cái gì? À có H cộng vào nó sẽ sinh ra glucose và gì? Và fructose. Với maltose thì khi thủy phân có môi trường H cộng thì nó sẽ sinh ra gì ạ? Nó sẽ sinh ra glucose. Thế còn với polysaccharide thì hiện giờ chúng ta đang học về gì ạ? Chúng ta đang học về tinh bột. Đúng không? Chúng ta đang học về tinh bột thì nó được tạo từ cái gốc alpha glucose. Vậy thì các bạn có thể hình dung ra sản phẩm đó là cái gì rồi, đúng không nào các em? Nào. Thông tin đầu tiên đó là về thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ thu được phân tử glucose. Đây sẽ là phương trình ở dạng phân tử C6H10O5 tất cả n lần là công thức của anh tinh bột. Cộng với N nước thì có xúc tác H cộng tây độ tôi sẽ được là C6H12O6. Đây chính là glucose các em nhé. Các bạn nhớ cho thầy này. Xúc tác là H cộng thì tôi sẽ thu được là glucose. Và đặc điểm chung của những cái bài toán thủy phân carbohydrate ấy thì người ta sẽ lại khai thác sản phẩm của phần